video thứ hai trong cái chuỗi video mà hướng dẫn bán hàng ở desktop shop ha thì ở video lần trước á, thì mình đã hướng dẫn mọi người cái cách để mà đăng ký cái tài khoản tiktok shop người bán tại à, việt nam ha thì ở video lần này mình sẽ hướng dẫn mọi người cái cách để mà sau khi mình đăng ký thành công cái tài khoản á, thì nó sẽ yêu cầu mình xác minh cái danh tính cái tài khoản của mình trước khi mà đăng cái sản phẩm lên để bán ha thì cái video mà hướng dẫn đăng ký tài khoản tiktok shop á, thì mình để ở phía trên màn hình á, thì mọi người có thể bấm vào đường link đó để xem lại video nếu em mà chưa xem rồi ok thì khi mà đăng ký thành công cái tài khoản á, thì mọi người sẽ được đăng nhập vào trong cái giao diện của tiktok shop đó có chứ là ha là được đường link của nó là seller vn tiktok com ha đây là cái giao diện màn hình của cái trang chủ tiktok shop nè sau khi vào đây á, mọi người sẽ được yêu cầu là xác minh cái tài liệu của bạn thì mình sẽ xác minh cái, cái thông tin 41 này ha trong một tháng 41 thì mình sẽ bấm mục này trước khi mà đăng cái sản phẩm lên để mà bán trên tiktok thì đầu tiên là xác minh cái tài liệu của bạn ở đây ghi rõ là bạn cần xác minh thông tin cửa hàng của mình trước khi có thể bán sản phẩm của bạn ở tiktok đó, thì tải lên tài liệu đây thì mình sẽ chọn là doanh nghiệp cho do cá nhân sở hữu á, thì bạn lưu ý ở đây có hai một là doanh nghiệp cá nhân sở hữu và công ty ha thì khi bạn chọn công ty á thì mình phải yêu cầu là giấy đăng ký công ty nè giấy đăng ký kinh doanh nè nhưng mà những đối với những khách hàng cá nhân á, thì mọi người nên là để doanh nghiệp do cá nhân sở hữu để mình có thể cái cái cách xác minh nó sẽ dễ hơn một tí là mình chỉ cần up cái thẻ căn cước là chứng minh nhân dân này là hộ chiếu lên là được ha rồi ok thì tên cửa hàng ở đây mình chọn tên cửa hàng nào cũng được ha là những cái từ mà tiktok shop cấm á giống như là vui lòng không sử dụng flagship là từ hàng đầu á, hoặc là official là chính hãng ha thì những cái từ này mọi người không nên để vào cái tên những gian hàng của mình ở đây một cái tên của mình đó mình mình bán hàng thời gian nam thì mình đặt một cái tên shop ha thì với đôi độ tuổi của mình đó là từ 30 tuổi trở lên thì mình sẽ để là 50 store ha đó thì cái mục tiếp theo á loại nhận dạng là ở đây nó có thể là thẻ căn cước hoặc là hộ chiếu ha rồi mình up cái thẻ căn cước lên nè thì mình chọn ở đây bạn bấm vào là up thì xin lỗi là những thông tin em mà không có sâu được nên thành là mình hướng dẫn mọi người là mọi người tự vào và tìm hình cái thẻ cước của mình hay lưu ý khi up hình đó thì nó sẽ là nè thứ nhất là bản scan có mèo hoặc là cái mọi người thấy chụp hình đó, chụp hình nhưng mà nó phải là rõ nét những cái chính um, chất là hình ảnh nó không được cắt nè phải rõ nét nguyên cái khung hình của cái bức ảnh đó, nó sẽ nằm cái trẻ của mình nó sẽ nằm trong gọn trong khung hình của bức ảnh nó không được mất góc hay là nó không được uh, mờ ảnh ha thì thì sau đó là tiktok shop họ mới họ mới diệt nha còn nếu mà nó bị mất hình ảnh hay là nó mờ hay là không rõ chữ á, thì thì thì họ sẽ không diệt cho mình đâu rồi thì bạn chỉ cần bấm bấm up tài liệu lên này xong rồi bấm gửi là được ha thì thường thường cái quá trình mà diệt cái này á nó sẽ nằm trong vòng khoảng 24 giờ thôi thì ngày hôm sau bạn qua bạn kiểm tra ha còn tiếp theo á sau khi bạn duyệt xong á thì bạn sẽ yêu cầu mã số thuế mã số thuế nằm ở đây ha nhưng mà tại vì cái lúc đăng ký á, mình đã chọn là doanh nghiệp doanh nghiệp cá nhân nên thành là cái bộ mã số thuế này là mình sẽ không cần điền ở đây doanh nghiệp do cá nhân sở hữu á, thì mình sẽ không cần điền mã số thuế ở đây là mình sẽ quay lại cái bước xác minh mã số thuế ha và sau đó thì bạn tiến hành thêm sản phẩm đầu tiên sau khi mà xác minh tài liệu xong á mã số thuế mình cũng không cần phải nhập nhập mã số thuế thì bạn có thể đăng sản phẩm đầu tiên lên tiktok thì cái video hướng dẫn để sản phẩm đầu tiên lên đó, thì mình sẽ hướng dẫn ở cái những video đằng sau ha để sản phẩm như thế nào để cho nó diệt nhanh và nó không bị đình chỉ ha đó là cái một cái khách hàng này sau đó bạn bấm vào bên trong á thì ở đây mình chưa xác minh tài liệu á nên thành là vẫn chưa chưa có tới được cái bước đi tới hàng này nhưng mà tí nữa mình sẽ sao cho bạn cái tài khoản của mình đã lập và để liên kết thành công với tài khoản ngân hàng rồi cho bạn sim á bấm vào trong này á thì nó sẽ yêu cầu mình nhập một số cái thông tin giống như là à, tên ngân hàng nè rồi họ tên chủ tài khoản ở trên số tài khoản thì mọi người lưu ý là cái số tài khoản cái tủ tên tài khoản ở trên cái thẻ ngân hàng á nó phải trùng với lại cái cái tên tài tên của người mà trong cái xác minh tài liệu này mình mình, mình đưa lên ha nó phải cùng một người thì thì cái liên kết nó mới được ha đây là cái uh, sau khi mình đã liên kết thành công cái tài khoản uh, chỉ đưa mọi người coi cái một cái tài khoản mình đã liên kết thành công ha thì trong nó sẽ có như thế này nè cũng là tài khoản của tôi là hồ sơ người bán nè rồi bạn chọn thanh toán đó thì nó sẽ hiển tên những người đây ha đây là họ tên nè, của người thụ hưởng nè tên ngân hàng là Vietcombank nè số tài khoản là cái tài khoản ngân hàng mà bạn đã nhập vào ha bạn có thể thay đổi tài khoản ở trong cái mục này luôn sau khi mà bạn muốn uh, muốn uh, chuyển tiền sang vàng hóa vàng hóa chẳng hạn ha rồi thì vừa rồi là cái video mà mình đã hướng dẫn mọi người cách để mà xác minh tài khoản tiktok shop cũng như là liên kết tài khoản ngân hàng ha chúc mọi người thành công và để lại bình luận bên dưới nếu bạn có bất kỳ thắc mắc gì ha mình sẽ giải đáp những video sau cảm ơn mọi người rất nhiều